thuyền sớm muộn sẽ bị lật thuyền chân đạp nhiều thuyền thì muốn lật cũng không biết bao giờ lật hết nicola cực kỳ hấp dẫn cô thích chơi đùa đàn ông phải gọi là một cao thủ từ công tử nhà giàu đến ông già cũng không bỏ qua dường như cô có thể nhìn thấy trái tim của đàn ông vậy cô có ý đồ gì đây cô chỉ muốn trước khi chết được chơi đùa thỏa thích một đám đàn ông đang trong quán bar tại london một cô gái xinh đẹp đi đến đã phá vỡ sự yên lặng tại nơi đây kate đang chơi phóng tên công tử nhà giàu nho nhã huy hai người đều bỗng chốc lao đến bắt chuyện với nicola nhà văn samson chỉ đành đứng một bên nhìn vì ông vừa già vừa nghèo nhưng có một ưu điểm đó là để trải nghiệm cuộc sống. Ông ta đã đổi thân phận với nhà văn mắc, chứ nơi này sao ông ta có đủ tiền ở. Nicola ở ngay tầng trên, Samson đang không biết biết gì, thì Samson nhìn cô gái này thấy được đó chứ, nên đã biết về cô. Sau đó Samson bắt đầu theo dõi, bám đuôi cô. Một một ngày nọ khi Nicola đi vứt rác, Samson đến thùng rác lật tìm. nhiều lần này mà ông phát hiện ra một cuốn nhật ký. Trong đó Nicola nói mình có khả năng dự đoán tương lai. Cô nói vào ngày sinh nhật 30 cô sẽ bị mưu sát mà chết. Hung thủ chính là một trong mấy tên đàn ông bên mình Nhưng cô không biết người đó là ai Nên trước khi chết Nicola sẽ chơi đùa bọn họ một trận Samson quay về cũng nói thẳng với Nicola Cô biết tôi là một nhà văn Ồ, không nhìn ra đấy Không quan trọng, dù sao tôi cũng biết chuyện của cô rồi Quãng thời gian này cô cứ thỏa thích chơi đi Rồi nói cho tôi biết để tôi viết tiểu thuyết Cũng coi như không phí đời này của cô Hai người coi như đồng ý với nhau Ngày hôm sau, cây thì liền tìm đến Bên ngoài thì bảo qua sửa điện Ai ngờ còn bị điện giật Nicola biết cơ hội của mình đến rồi, liền lấy gạc băng bó cho hắn, băng đến mức khiến tinh cây đập loạn nhịp. Đối với người đàn ông như cây, Nicola chỉ cần vào chiêu đơn giản là xong, vừa nghèo lại vừa dê. Hắn ta rất dễ đứa trẻ ngoan ngoãn của cô. Cô bảo cây giúp cô hẹn Huy ra gặp mặt. Lần này Nicola biến thành một người hoàn toàn khác. Cô ăn mặc rất nho nhã xen lẫn với nét ngây thơ, từng cử chỉ đều rất nho nhã, tỏ ra bộ dạng của một thiếu nữ nhã nhặn. Mà kiểu người này chính là mẫu hình lý tưởng của Huy. Nicola nói rồi bảo mình có cô bạn, gặp khó khăn ở Myanmar, rồi đang mất liên lạc cô bảo Huy giúp cô tìm người bạn đó. Huy đương nhiên đồng ý rồi, nhưng vừa đi ngoài, Nicola nhìn thấy xe của Huy. Đây chính là chiếc xe mà cô sẽ chết trên đó. Lẽ nào, cuối cùng Nicola chết dưới tay Huy sao? Nicola đến tìm Kate nhờ hắn tìm giúp cô một người ở Myanmar diễn trò với cô để lừa Huy. Kate bảo dựa vào cái gì? Dựa vào việc Nicola cho hắn chút yêu thương và chút tiền tiêu vặt, rồi cho Kate nếm chút vị ngọt đôi môi. Sau đó thì, không có sau đó nữa. Kate vừa đi thì Huy lại đến. Nicola đã thay bộ váy trắng để chào đón Huy. Huy nói bên Myanmar, anh không tìm đầy, Nicola gỡ trang sức trên người rồi bảo Đây là đồ gia truyền nhà em Anh quen biết nhiều, giúp em bán những thứ này để lấy tiền mua vé máy bay Em cần đi qua đó, để cứu bạn mình Đừng lo lắng, còn có anh mà Huy đã rơi vào bẫy của Nicola Khi đến Myanmar, Nicola trò chuyện với người đã được cây sắp xếp trước đó Cuối cùng đòi 60.000 bảng anh mới chịu thả người Cây cũng không phải kẻ ngốc, hắn còn chưa được gì, sao có thể bỏ ra từng đấy tiền? Nicola nói em biết em không nên mượn anh, nhưng giờ bạn em đang trong tình thế nguy hiểm. Cuối cùng cô cũng thành công lừa được tiền của cây. Còn sờ vào mặt hắn nghĩ thầm 60.000 bảng anh thật đáng. Vừa về nước, Nicola hẹn Win đi ăn. Lần này cô yêu cầu Win giúp mình nói với cây việc cô đang rất đau khổ, không sống nổi nữa. Cây nói dựa vào đâu? Dựa vào việc anh tiếp tục được em yêu thương. Sau đó cây cũng ngoan ngoãn đi làm. Win biết Nicola đang trong tình trạng như vậy, thì cực kỳ đau lòng vội chạy đến nhà cô, còn định đưa thêm tiền cho cô. Sau đó hai người xảy ra cãi vã, và cuối cùng Nicola vẫn lấy được tiền. Nguy cũng được ôm hôn, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Samson chứng kiến toàn bộ cảnh này liền ghi lại trong tiểu thuyết của mình. Nicola thấy Samson quá vất vả, liền hiến lần đầu cho ông ta. Sau đó Nicola bắt đầu lên kế hoạch cuối cùng. Cô đưa cho Kate một số tiền để cổ vũ hắn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, khiến Kate thấy mình mới là người cô yêu. Sau đó vận động một chút thì Kate đã hoàn toàn mê đắm. Giờ chỉ còn Huy chưa được nếm chút gì. Nicola cũng lên kế hoạch dụ dỗ Huy và hắn cũng rơi vào bẫy. Về nhà đòi ly hôn với vợ, mình quá phục người phụ nữ này. Nhờ sự giúp đỡ về kinh tế của Nicola, Cây được tham gia vào trận chung kết phi tiêu trên TV. Đây là một trận đấu quan trọng đối với hắn, nếu thắng sự nghiệp sẽ lên hương. Ngày hôm đó cũng là sinh nhật 30 tuổi của Nicola. Huy và Samson cũng được mời đến khán đài, nhưng Kay thi đấu ở trên mà Nicola thì lại đi câu dẫn đối thủ của hắn. Ngay cả Huy cũng không nhìn tiếp cảnh này được nữa. Ba người đàn ông đánh nhau ngay trên sóng truyền hình. Hơn nữa Nicola đẩy Cây ra rồi bảo, anh chả là gì cả. Lúc này Cây tức điên lên, giấc mơ của hắn cũng coi như tan tành. Samson cố tỏ ra bình tĩnh vì ông ta biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nửa đêm, Cây đến tìm Nicola trả thù, Giữa đường lại gặp phải Huy cũng đến tìm cô ta với mục đích tương tự. Hai người liền xông vào đánh nhau. Kate nhìn có vẻ hung dữ nhưng chỉ qua vài chiêu đã bị Huy đánh bại. Nicola đã hủy hoại gia đình Huy nên hắn phải giết chết cô. Lúc này Samson đưa Kate về nhà, rồi lên xe khuyên Huy đàn ông cầm lên được thì phải buông xuống được. Huống hồ cậu còn ngốc như vậy, tiền thì nhiều, còn sợ sau này không có cơ hội lừa lại à? Huy nghĩ cũng đúng vậy mấy người chơi đi, tôi về nhà ngủ. Samson ngồi vào ghế phụ đợi Nicola đến. Nicola cũng đến rất đúng giờ, đúng như những gì cô dự đoán. Một chiếc ô tô đang chờ đợi cô, nicola mở cửa lên xe, nhìn vào trong thì thấy Samson. Đây chính là sự an bài của vận mệnh, Nicola không có bất kỳ phản kháng nào. Cô nghe theo vận mệnh, thản nhiên kết liễu đời mình. Sau khi Nicola chết, Samson đặt bản thảo chuyện lên người cô, sau đó uống thuốc tự vẫn. Ông ta yêu Nicola, nếu sống đã không có duyên phận, vậy thì sẽ gặp lại nhau dưới địa phủ. Sáng ngày hôm sau, chủ căn phòng chính là nhà văn nổi tiếng mắc xuất hiện tại đó. Ông ta tỏ ra rất hài lòng về bản thảo của cuốn tiểu thuyết, sau đó lấy danh nghĩa của mình để xuất hiện và giành được thành công lớn. Bộ phim kết thúc, hóa ra Samson và Nicola chỉ là quân cờ của nhà văn mắc. Ngay từ khi bắt đầu Samson đổi nơi ở với mắc, để khiến Samson rơi vào bẫy. Tình tiết phim không được hay cho lắm. Điểm đáng khen nhất là diễn xuất của Amber, đã thể hiện ma lực của một người phụ nữ rất trọn vẹn. Nếu xem bản phun thì chắc cần phải chuẩn bị trước.